Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn Hôm nay thì Phước à, làm cái clip này là để à, cập nhật tiếp cái vấn đề về hoàn trả máy ấm Thì như ở các clip trước Phước đã hoàn trả sau 3 đợt Và trong khoảng 100 ngày nay thì không có mạnh thường quân nào hay là quý cô chú anh chị nào liên hệ lại để nhận hoàn trả vì thế thì Phước quyết định luôn là sẽ lập một cái quỹ và cái quỹ đó sẽ mang tên là quỹ hoàn trả máy ấm thì cái vấn đề về à, quỹ hoàn trả máy ấm thì Phước sẽ à, sử dụng như thế nào thì à, giờ Phước sẽ cập nhật lại nói sơ về cái số tiền lúc Phước nhận và Phước hoàn trả trong 3 đợt cho cô chú anh chị nghe rồi sau đó mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề cách sử dụng quỹ để biết số tiền còn bao nhiêu và cách sử dụng quỹ như thế nào thì cái số tiền mà hồi xưa á, Phước nhận được á, để uh, hỗ trợ xây dựng máy ấm á, là 2 tỷ 156 triệu 745 ngàn đồng thì sau khi ờ, gặp một số ờ, trục chặt về tư cách pháp nhân Phước không có thể mở được à, nên à, đã dừng mở máy ấm và Phước à, có trách nhiệm khi mà nhận tiền của mạnh thường quân là để uh, mình uh, mở ra nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn nhưng mà để ờ, nhưng mà đã phụ lòng quý mạnh thường quân thì phước không biết làm bằng cách nào thì thôi phước sẽ trả tiền lại thì khi mà trả tiền đó thì cái cái số tiền mà phước trả đó là phước sức tiền túi của phước phước trả ra thì chừng nữa về sau cái uh, cái nhà đó đi như là cái máy ấm đó thì nữa là sẽ không còn còn là máy ấm nữa thì là như cái nhà đó thì tất nhiên nó sẽ hoàn toàn thuộc về Phước thì cái số tiền Phước trả hiện tại đến thời điểm bây giờ là à, 1 tỷ 771 triệu 450 ngàn đồng được chia làm 3 đợt trả thì Phước sẽ để cái link ở dưới bình à, bình luận cho cô chú anh chị xem à, xem lại đã trả ai à, và trả bao nhiêu trong số tiền này thì nó có 3 đợt trả thôi đợt đầu thì à, ngày

thì cái số tiền tổng nhận mình sẽ trừ cho hoàn trả ba đợt là mình lấy uh, ờ, 2 tỷ 156 triệu 745 ngàn đồng mình trừ cho 1 tỷ 771 triệu uh, ờ, 450 ngàn đồng thì sẽ còn là 385 triệu 295 ngàn đồng thì cái số tiền 385 triệu 295 ngàn đồng đây Phước sẽ à, thành lập một cái quỹ và cái quỹ đó được sử dụng như thế này thì à, tất nhiên là khi mà Phước đi à, đến các cụ già neo đơn hay những hoàn cảnh nào đó gặp khó khăn, ngặt nghèo thì Phước sẽ chích ra dùng và khi chích ra dùng Phước sẽ cũng công bố chi tiết báo cáo cụ thể cho cô chú anh chị biết luôn còn bao nhiêu đã nói là quỹ thì tất nhiên là khi mà mình à, chích ra mình dùng thì phải còn lại bao nhiêu ví dụ nha à, Phước ghé lên cụ A Phước cho 1 triệu và Phước ờ, mua nhu yếu phẩm đồ ờ, chẳng hạn như 300 ngàn hay 500 ngàn thì Phước lấy ờ, số tiền là 385 triệu này Phước sẽ thông bố công bố như thế này à, chích một triệu rưỡi trong cái quỹ hoàn trả máy ấm là mình lấy 385 triệu 295 ngàn đồng mình trừ cho triệu rưỡi thì khi đó quỹ nó còn bao nhiêu thì Phước cũng công bố rõ ràng là nhân đó trên trang fanpage Phước Cần Thơ Facebook Nguyễn Thắng Phước à, đều có tích xanh nha và trên kênh YouTube Phước Cần Thơ và sử dụng ờ, nữa là chẳng hạn như gần Tết nè hay là lễ lọc à, ờ, Trung thu mình có thể à, chích ra mình hỗ trợ cho các à, à, bao nhiêu phần quà đó thì nữa mình cũng dùng luôn tất nhiên là cái và tất nhiên là cái mặt khác nữa là cái quỹ này phước sẽ không nhận thêm nha chừng nào sử dụng hết thì thôi tại vì quan điểm của phước hồi xưa giờ là phước không có lập quỹ từ thiện tại vì mình không có đủ tư cách pháp nhân gì cả tại vì do cái số tiền này không có ai nhận lợi nên bắt buộc và bất khả kháng Phước phải uh, sử dụng như thế và phải sử dụng cho đúng mục đích để không phụ lòng cô chú anh chị hồi xưa đã tin tưởng uh, đồng hành cùng với mình rồi thì đơn giản chỉ có như thế thôi thì uh, tất cả các chi tiết thì cô chú anh chị có thể xem lại Phước để trên danh sách phát của uh, uh, Mai em Dưỡng Lão Phước dẫn để video trên đó để cho chẳng hạn như cô chú anh chị nào về sau có món thắc mắc gì thì có thể lên đó xem mà Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái clip sau à, khi mà Phước à, đi giúp hoàn cảnh và sử dụng cái số tiền này đúng mục đích để cho tất cả đều hưởng phước ạ. À. Bye bye và hẹn gặp lại.